Ăn chay giải đáp một Hỏi Người ăn mặn nhưng chí tâm niệm Phật Như vậy có được giảng sanh không? Đáp Nếu người không biết giáo lý Chỉ vậy nên ăn mặn Nhưng thành tâm niệm Phật Vì đã thành tâm Nên cảm đến Phật Phật mới xui khiến cho gặp bậc tri thức đến chỉ vậy Lúc làm chung chuyển qua ăn chay Và nghe theo ăn chay dứt thịt cá Niệm Phật rồi Phật liền định tiếp dẫn giảng sanh nhưng ở phẩm vị thấp. Còn như mình không tuân theo, cứ ăn mặn mà niệm Phật thì Phật cũng không tiếp được. Vì sao? Vì tâm mình còn nặng mùi thịt cá nên bị nghiệp lực tế chướng ngăn cách nên không giảng sanh được. Mà bị nghiệp lực ăn mặn dẫn sanh vào bát bộ quỷ thần. hai Hỏi Tại sao lại sanh vào quỷ thần? Đáp Vì quỷ thần là loài thích ăn thịt của người cúng tế nên mình thích ăn thịt, mặc dù có niệm Phật nhưng không tương ưng lòng từ bi của Phật mà tương ưng với cảnh quỷ thần. Nhưng do có công đức niệm Phật nên được làm chủ thần như Atula hoặc thần đình miễu để người cúng tế thịt cho thần thọ hưởng. Lại thí dụ, người đi chợ cùng đi một đường. Khi đến chợ, người thích ăn món nào thì tâm họ nghĩ đến và thân họ liền đi đến để mua. Nếu thích ăn quả thì đến chỗ bán trái cây, còn nếu muốn ăn thịt thì tự đến quán thịt. Nếu người muốn ăn thịt mà bảo họ vô mua đồ chay như trái cây thì chẳng thể được. Lý cũng giống như vậy. ba Hỏi Còn ăn chay kỳ như nhị trai, tứ trai, thập trai thì có được giảng sanh không? Đáp Nếu ăn thập trai 10 ngày, nếu lâm chung nhằm ngày ăn chay thì chắc được giảng sanh, nhưng phẩm thấp. Còn như chết nhằm ngày đã ăn mặn thì nhất định bị sanh vào cảnh quỷ thần. Kinh Lăng Nghiêm đã nói. bốn Hỏi Nếu vậy tôi ăn mặn hoặc ăn chay kỳ, đợi lúc sắp chết liền chuyển qua ăn chay có được không? Đáp Nếu ăn mặn hoặc ăn kỳ niệm Phật lúc sắp chết chuyển ăn chay kịp thì được giảng sanh. Nhưng liệu mình có chuyển kịp không? Vì có nhiều cái chết bất ngờ chứ đâu phải ai cũng bệnh từ từ mới chết. Chẳng hạn như vừa ăn thịt cá xong bị trúng gió chết thì làm sao? Cho nên tu niệm muốn được giảng sanh mà cứ ăn mặn hoặc chay kỳ thì không bảo đảm. năm Hỏi Vậy chớ làm sao mới bảo đảm? Đáp Chỉ có ăn chay trường thì mới bảo đảm. Vì sao? Cũng như một tháng có 30 ngày là 30 số. Nên ăn kỳ thập trai là chỉ mua 10 số, còn lại 20 số thì phần trúng ít hơn phần trật, còn ăn chay trường là mua hết 30 số. Nên sổ tức chết, số nào ngày nào cũng trúng giá giảng sanh. Sáu Hỏi Nếu vậy tất cả người tu ăn chay trường đều đảm bảo được giảng sanh, vậy sao cũng có nhiều người suốt đời ăn chay trường nhưng chết không được giảng sanh vì không có điều lành? Đáp Nói bảo đảm là nói với những người tu niệm Phật đúng Pháp và ăn chay trường thì mới bảo đảm không bị lạc vào bát bộ quỷ thần. Chứ không phải nói là ăn chay trường không, vì cũng có nhiều người ăn chay trường nhưng không tu tịnh độ hoặc tu sai Pháp thì làm sao giảng sanh được. Lại thí dụ có người bị què một giò, tôi nói rằng nếu anh đừng què đủ cả hai thì sẽ bảo đảm đi hoặc chạy, thì bảo đảm mau hơn và không bị té là đã bao gồm các phần khác luôn khỏe. Chứ nếu anh đủ hai chân mà bị mù mắt thì làm sao đi mau hơn được. Cho nên chúng ta phải hiểu ý này. Bảy Hỏi Tôi muốn ăn chay trường nhưng sợ bị bệnh. Tôi buộc phải ăn mặn nhưng bù lại tôi niệm Phật rất khẩn thiết cầu xin Phật. Chẳng lẽ Phật nỡ bỏ tôi sao? Đáp Bệnh đau, chính Phật nói là do quả báo sát sanh ăn thịt mà ra chứ không phải tại ăn chay. Nếu quý vị không tin thì hãy đến các bệnh viện lớn hỏi các bệnh nhân coi họ có ăn chay hay không mà sao bị bệnh. Đây đủ là bằng chứng là không phải tại ăn chay bệnh. Còn như nói Phật nào nỡ bỏ không tiếp thì không phải đâu. Phật từ bi muốn cứu độ nên mới dạy rành rẽ để Phật tiếp độ. Nhưng tại mình không nghe theo và tự mình đã bỏ mình. Lại còn đổ thừa Phật thì càng mang tội nặng thêm. 8. Hỏi Nếu nói bị bệnh không phải do ăn chay, vậy tại sao bác sĩ khám hay nói như ăn chay thiếu máu, hoặc như ăn bắp cải bị bướu cổ, vân vân? Đáp Phật nói bệnh hoạn là do nghiệp sát sanh gây ra quả báo bệnh tật. Bác sĩ thì nói tại do ăn chay, mà Phật là đại thánh giác ngộ, còn bác sĩ là người phàm thì quý vị nên tin theo ai hơn? Chính hỏi Vậy chẳng lẽ bác sĩ nói sai hay sao? Đáp Chẳng phải là sai Mà chỉ trúng phần ngọn mà thôi Còn Phật thì mới hoàn toàn từ gốc đến ngọn Thí dụ Bác sĩ nói ăn bắp cải Thì bị bướu cổ vân dân Đây là bác sĩ nói theo y học Là do bắp cải có chất gì đó Làm cho sanh ra bướu cổ Như vậy là bác sĩ nói đúng Nhưng chỉ phần trên ngọn còn Phật dạy nói rằng, do nghiệp sát sanh như các cổ gà để trả quả. Cho nên đủ thấy Phật nói tận gốc đến ngọn hoàn toàn mới đúng hơn. Còn như người không có nghiệp sát đó thì tự nhiên không thích ăn bắp cải và nếu có ăn cũng chẳng bị bướu cổ. Cho nên có nhiều người cũng đồng ăn mà không bị, người thì bị. Đủ thấy lời dạy của Phật là chính xác. Lại nếu người có nghiệp đó thì dù không ăn bắp cải, ăn đồ khác, nó vẫn phát sanh ra đủ các chứng bệnh khác, vân vân. 10. Hỏi Có người ăn chay bị bệnh, bác sĩ bảo phải ăn mặn mới trị được, bằng không phải chết thì làm sao? Đáp Trước đã nói rồi, bệnh đau là gốc ăn thịt sát sanh mà sanh ra. Nay lại dùng ăn thịt để trị hết bệnh, thật là vô lý. Nếu muốn hết bệnh thì phải lại Phật sám hối tội chướng, và mua chim cá phóng sanh để tiêu trừ nghiệp cũ. Nghiệp tiêu thì uống thuốc sơ xài cũng hết. Còn như không tu công đức lại ăn mặn gây thêm nghiệp chướng thì dù có thuốc tiên cũng không hết được, nói chi phàm bác sĩ. Người ăn chay gặp trường hợp này là chính lúc để thử thách sức tu của mình. Cũng là bài thi để chuyển cấp. Nếu chúng ta một lòng tin vững chắc theo lời Phật dạy, chấp nhận cái chết, chứ không ăn mặn, thì ta thi đậu. Còn như nhẹ dạ ăn mặn bị rớt vào cõi quỷ thần, cho nên chúng ta phải cẩn thận đề phòng. 11. Hỏi Nếu vậy thì chỉ lo lại Phật sám hối cho tiêu nghiệp, khỏi đi bác sĩ có được không? Đáp Tùy theo bệnh, nếu bệnh do thân sanh ra như trái trời cảm gió vân vân thì phải đi bác sĩ điều trị. Còn bệnh do tâm sanh ra như tham lam, bỏng sản, nóng giận, vân vân thì phải đi thầy nhờ thiện tri thức dùng chánh pháp Phật giảng dạy điều trị vì bệnh này bác sĩ trị không được. Còn bệnh do nghiệp báo sanh ra như các chứng bệnh nan y, bệnh nặng dây dưa hoài không hết hoặc oan gia tà ma theo báo thì phải lạy Phật sám hối tu các công đức điều trị cho tiêu nghiệp và sau kết hợp dùng thuốc đi bác sĩ thì bệnh mới có thể hết được. Và tùy theo nghiệp báo nặng nhẹ nếu nghiệp nhẹ thì mau hết hơn, còn nặng thì phải lâu hơn mới hết. Còn trường hợp định nghiệp phải trả thì không thể hết được. Nhưng do trả xong nghiệp, nếu chết liền được Phật tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Đây gọi là chuyển nghiệp, gọi là đới nghiệp giảng sanh. 12. Hỏi Có người nói lúc có bệnh thì phải tùy thuận ăn mặn, chứ khư khư ăn chay là còn cố chấp. Đáp Lúc có bệnh là lúc thử thách lòng từ bi mình. Coi mình có thật sự có bồ đề tâm với chúng sanh hay không. Nếu mình có tâm bồ đề, tình thương với chúng sanh, thì chẳng bao giờ vì bệnh của mình mà ăn thịt nó. Và người tu tịnh độ theo nguyện 19 có bồ đề tâm thật sự là hợp nguyện Phật. Nếu chết, liền giảng sanh cực lạc. Còn ai nói cố chấp là họ phạm tội chê Phật, tức hủy bán. Vì sao? Vì mình ăn chay trường là do Phật dạy mà họ nói mình chấp là họ nói Phật dạy chấp. Cho nên những người nói đó là quyến thuộc của ma muốn phá hoại tâm bồ đề của mình. Rồi thế nào vua Diêm La cũng sai ngưu đầu lên hỏi tội họ ở lúc lâm chung. 13. Hỏi Có người nói ăn chay trường nhưng gặp hoàn cảnh như đám cưới, đám dỗ, vân vân bị người thân ép buộc quá thì mình tạm xin phép Phật rồi ăn ba miếng cơm lạc trước, sau mới ăn thịt làm như vậy dù có ăn thịt, vẫn được gọi là ăn chay trường mà không phạm tội, có đúng không? Đáp Nếu là trường chay thì không có lý do gì để ăn thịt. Còn nếu đã ăn thịt thì không còn được gọi là trường chay. Nếu có ăn mặn mà vẫn xưng nói ăn chay trường là phạm tội hủy bán người ăn chay trường. Còn ăn ba miếng cơm lạc, sau ăn thịt cá rồi cho mình vẫn được ăn chay trường, thì phạm tội xảo ngôn. Vì Phật không có dạy như vậy. Những người nói ăn trường mà ăn như vậy thì phạm hai tội. Một, hủy bán người ăn chay trường. Hai, xảo ngôn lừa người. Quả báo những người phạm tội này khi lâm chung hay bị hiện ác tướng, miệng luôn rỉ chảy máu. Chắc do bị quỷ sứ đâm họng. 14. Hỏi Vậy chết người tu trước khi ăn dùng ba miếng cơm lạc là có ý gì? Đáp Đây là phép Phật dạy người xuất gia ăn ba miếng cơm không để làm phép tam đề ngũ quán. Tam đề là ăn miếng thứ nhất, thệ đoạn tất cả điều ác. Miếng thứ hai, thệ tu tất cả điều thiện. Và miếng thứ ba, thệ độ tất cả chúng sanh. Ăn ba miếng cơm lạc, ý là như vậy. Chứ không phải ăn ba miếng cơm không trước Rồi sau ăn mặn Mà nói là vẫn trường chay Không biết thì học hỏi cho kỹ Đừng nên nghe bóng gió Rồi nói bậy mà lãnh quả báo sau này Vì tội xảo ngôn 15. Hỏi Có người gặp chay thì ăn chay Gặp mặn thì ăn mặn Họ nói là tùy duyên Không có cố chấp Ăn như vậy có đúng không? Và có công đức không? Đáp nếu họ là Bồ Tát, Phật thì được, còn chưa thì coi chừng lãnh quả báo, ác tướng khi làm chung. Ăn chay có công đức là chỗ phát bồ đề tâm, tức lòng từ, chứ còn ăn chay đụng không phát tâm nhất định thì làm sao có công đức được. Nếu ăn chay kiểu này có công đức thì gà vịt cũng có công đức. Vì sao? Vì loài gà vịt gặp thóc cũng ăn, gặp trùng dế cũng nuốt. Cho đến những người ăn chay trường nhưng chẳng có tâm từ bi với loại vật, nên họ ăn chay rất khó và đòi hỏi đủ thứ mới chịu ăn. Lại làm thịt cá giả để ăn cho sướng miệng đỡ thèm. Ăn chay mà không có lòng từ thì có khác nào trâu bò ăn cỏ. Còn người vì lòng từ thì trái cà trái dưa cũng qua bữa, rất là đơn giản bữa ăn. 16. Hỏi Có người nói ăn mặn nói ngay còn ăn chay nói dối có đúng không? Đáp Đúng một nửa thôi Vì như trên có một số người ăn chay Vì danh không có phát tâm từ bi Nên miệng ăn chay trường mà lòng thèm thịt cá Nên làm đồ chay thành thịt cá giả để ăn Cho nên bị người ăn mặn chỉ trích như vậy cũng đúng Còn chúng ta ăn chay vì lòng từ bi thật thà Không nói dối Thì người ăn mặn nói thật kia làm sao hơn được 17. Hỏi Người ăn mặn thành tâm niệm Phật và người ăn chay thành tâm niệm Phật thì công đức người nào nhiều hơn? Đáp Hai người đều thành tâm niệm Phật thì chỗ phát sanh công đức niệm Phật đều bằng nhau. Nhưng chỗ công đức còn lại thì người ăn chay được nhiều hơn. Vì sao? Vì người ăn chay không mắc nợ, tức mạng do ăn thịt, nên công đức niệm Phật còn nguyên. Còn người ăn mặn là mắc nợ chúng sanh, nên khi niệm Phật công đức phải bù đền Cho nên nó còn lại bị ít hơn Thí dụ Hai người đi làm công lãnh lương Một người thì nợ đòi phải trả Còn người không nợ thì còn nguyên tiền lương Cho nên nếu người ăn chay Thì tu niệm công đức hưởng trọn Nên được nhiều dễ sanh thiện hoặc giảng sanh Còn người ăn mặn tu niệm cực Mà được còn lại thì ít Nên không đủ lực sanh thiên cực lạc được 18. Hỏi Người ăn chay có ích lợi gì? Đáp Một là thuận lòng từ bi của Phật nên dễ cảm thông được Phật độ. Hai, có lòng bồ đề nên nghiệp chướng mau tiêu diệt. Ba, không dây nợ mạng nên không bị quả báo sau này. Bốn, tu công đức được trọn vẹn và linh nghiệm hơn. Năm, thân thể tinh khiết nhẹ nhàng. Sáu, đỡ tốn tiền hơn ăn mặn. 7. Cuối cùng được sanh về cảnh Phật. 19. Hỏi Tại sao ăn chay là thuận lòng từ bi của Phật? Đáp Phật cũng như người mẹ, chúng sanh trong lục đạo như sáu đứa con. Một, ba đứa thì giàu mạnh khỏe, tức thiên, nhân, Atula. Ba đứa thì nghèo bệnh đau, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phật thương chúng sanh như nhau, nhưng ba đường dữ Phật luôn tìm cách cứu độ hơn vì họ đang khổ hơn, trong khi chúng ta làm người như đứa con giàu mạnh. Nếu chúng ta ăn chay trường, phóng sanh chim cá, vân dân, là chúng ta có lòng từ bi giống Phật, cứu nó, thì Phật rất hài lòng. Và chúng ta lại tu niệm cầu sanh về cực lạc để mau chứng quả. Cùng Phật độ sanh, hợp với Phật nên Phật độ liền, nên rất dễ giảng sanh. Đây giống đứa con giàu, biết thương, lo cho em út nghèo bệnh. Làm hài lòng mẹ thì nhất định được mẹ trọng thưởng, tức giảng sanh. Còn như chúng ta ăn thịt thì làm trái làm Phật rồi. Tại sao Phật muốn cứu nó? Ta làm đệ tử Phật mà ta lại hại nó, tức ăn thịt. Chúng ta làm trái làm Phật thì sẽ bị quở là khác, chứ không được thưởng tức giảng sanh. Cho nên ai muốn Phật độ giảng sanh thì phải ăn chay trường mới bảo đảm. 20. Hỏi Người ăn chay bước đầu tập sự như thế nào? Đáp Nếu ai có sẵn căn lành thì liền phát bồ đề tâm ăn chay trường liền. Còn ai nhiều nghiệp chướng không phát tâm nổi thì Phật có dạy cho ăn chay kỳ mỗi tháng 2 ngày hoặc 4 đến 6 ngày hoặc 10 ngày nhưng ngày chay dù hai ngày nhưng phải quyết định giữ cho trọn thì công đức rất lớn. Thí dụ, ngày 14 là ngày ăn chay nhưng trùng ngày đám tiệc cưới. Người nhà bà con ép dụ mình ăn mặn cho vui với họ rồi họ cho 10 triệu dân dân. Mình cũng nhất định không ăn mặn. Được như vậy, dù ăn chỉ một ngày nhưng Phật đã chứng lòng mình thành tâm trì trai nên công đức rất lớn và người này nhất định được Phật độ. Còn có người ăn chay kỳ nhưng gặp ngày đám tiệc bị người khuyên ép liền ngã lòng còn dái lãm nhảm nói xin phép ngày mai con sẽ ăn bù ăn chay kiểu này như gà đụng gì ăn nấy như trước đã nói thì làm sao cảm đến phật mà có công đức được cho nên bước đầu tập ăn chay kỳ ngày nào ăn chay thì phải quyết định giữ cho trọn mới được phật chứng còn những ngày ăn mặn thì mua thịt chợ chết sẵn, tức tam tình nhục. chữ không được sát sanh và ăn đồ hàng bông nhiều lên, còn thịt ngày càng bớt lại và vài năm thì phải tiến lên cho đến khi ăn chay trường luôn. Có nhiều vị suốt đời cứ cố chấp ăn chay kỳ mãi, không chịu ăn trường. Đây giống như học trò suốt đời cứ ngồi mãi lớp 1, không chịu lên lớp, thì nhà trường cũng không thể chấp nhận được và phải bị đuổi ra khỏi lớp thôi. Tu hành cũng vậy, muốn giảng sanh theo Phật thì phải y theo Pháp, từng tự tiến lên mới được. 21. Hỏi Tại sao có người ăn chay thì quá dễ, có người ăn chay thì rất khó, là do đâu? Đáp Chẳng có gì khó hiểu. Người ăn chay dễ là do họ nặng lòng từ bi, họ có tâm bồ đề thương chúng sanh tội khổ, nên tự nhiên họ không ăn thịt chúng mà họ ăn sơ sài trái cà trái dưa, bó rau, sơ sài qua bữa mà họ cảm thấy vui hơn. Nên đối với người này rất dễ. Còn người ăn chay khó là vì chưa có lòng bồ đề tâm nên ăn chay chỉ vì nghĩ cho mình nhiều hơn. Như là ăn cho có danh, có phước đức vân vân, chứ không nghĩ đến sự khổ của chúng sanh. Như gà thì bị cắt cổ, heo thì bị thọc huyết vân vân. Cho nên dù có ăn chay nhưng hay thèm thịt hoặc ăn chay phải làm thịt giả, cầu kỳ đủ thứ mới ăn nổi. Những người ăn chay như vậy rất dễ bị sa ngã, nhất là lúc có bệnh. Chỉ cần nghe người nói hù dọa hoặc bác sĩ bảo phải ăn mặn mới hết, liền nghe theo. 22. Hỏi Có người ăn chay trường, lúc có bệnh, bác sĩ kêu ăn mặn cho hết bệnh. Nhưng ăn mặn vẫn bệnh nặng thêm và chết. Nhưng có người thì cũng hết bệnh, Vậy có phải nhờ do ăn mặn mà hết bệnh không? Đáp Người ăn trường cuối cùng nghe lời bác sĩ ăn mặn Nhưng không hết mà bệnh thêm mà chết Thì tâm trạng người này lúc lâm chung rất hối tiếc Công phu trai trường bị bỏ dở nên ấm ức Nên đọa thành quỷ Còn người hết bệnh kia không phải tại nhờ ăn mặn mà hết bệnh đâu Mà là chính do đổi lòng thổi chí Nghiệp nó biết nên nó buông lỏng cho nên bớt hoặc hết bệnh. Nhưng sau này phải bị dây luân hồi trả quả nặng hơn gấp trăm ngàn lần. Thí dụ, anh nợ ký hợp đồng đúng một năm mới trả vốn lời một lần. Nhưng mới ba tháng thì anh có người thân lãnh đi nước ngoài, trong khi họ lo làm thủ tục xuất cảnh, thì chính quyền và chủ nợ buộc anh phải trả nợ lại liền. Nhưng không có lời mà chỉ trả vốn thôi. Vì nếu anh đi thì đòi ai? Nhưng khi bị bảo phải trả liền Thì anh đổi ý không xuất cảnh Do đã đổi ý thì chủ nợ cũng chẳng đòi vốn liền Vì để cuối năm đúng kỳ được có lời Do đó anh không bị nợ kéo Tu hành cũng vậy Nhiều kiếp anh sát sanh tạo nghiệp Lý ra đúng kỳ đời sau anh mới trả Nhưng phải đọa địa ngục Dân dân Nhưng bây giờ anh phát tâm Bồ Đề Tâm Ăn chay niệm Phật và được Phật lo hồ sơ để tiếp anh sang Tây Phương, nên nghiệp địa ngục sau này bây giờ phải trả liền. Nhưng chỉ bằng các bệnh đau dây dưa mãi, hai đến ba năm, vân dân Cho hết rồi, Phật tiếp dẫn giảng sanh qua cực lạc Tây Phương. Nhưng khi bị bệnh, anh liền chuyển ăn mặn, làm mất bồ đề tâm, và Phật không còn bảo lãnh cho anh xuất cảnh. Chủ nợ biết anh đổi ở lại không đi, nên nó liền buông ra, chẳng thèm đòi mà giữ y số hợp đồng cũ. Do đó anh được hết bệnh. Cho nên có người đổi chí trở lại ăn mặn, được hết bệnh là trường hợp này. Vì người này nhất định ở lại đường sanh tử, và ngày kia đến chu kỳ chủ nợ đòi, thời không thoát khỏi quả ở địa ngục. Cho nên chúng ta phải thông hiểu lý chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, hậu báo thành hiện báo, trả để xong theo Phật. Chợ có ngã mặn được hết bệnh Sau này phải chịu sanh tử muôn kiếp để trả quả Người tu ăn chay phải thông hiểu rõ lý này mới được Ghi nhớ, ghi nhớ 23. Hỏi Nếu nói ăn mặn là mắc tội, dây nợ mạng Nên không được Phật độ giảng sanh Vậy sao những vị tu theo Phật giáo Nam Tông họ vẫn ăn mặn Và thầy tổ họ xưa kia cũng chứng quả Giải thoát sinh tử vậy Đáp Lúc mới thành Phật Chánh Pháp chưa phổ biến Nên chưa có Phật tử hiểu đạo Để cúng dường hộ Pháp Lại lúc đầu những vị đệ tử Phật Toàn là bậc thượng căn Như A Nam Ca Diếp Là con vua trưởng giả Dân dân Vì sự sanh tử nên xuất gia tu hành Bỏ ngôi vị kho báu Nên miếng ăn đối với họ Không có mùi vị chi cả Mà họ chỉ ăn cho sống để tu Nên không hề phân biệt ngon dở nên ai cúng gì ăn nấy. Thí dụ, có người cúng thịt kho, có người cúng chè xôi, có người cúng canh chua. Các ngài đều bỏ chung vào bát trộn lại mà ăn, không để ý đến mùi vị ngon dở. Nên Phật cho ăn thịt, tức tam tịnh nhục là như vậy. Và do tâm thanh tịnh đó nên các ngài đắc quả A-la-hán, giải thoát sanh tử. Nhưng về sau này, các vị đệ tử nghiệp lần nặng hơn, nên tâm tham đắm mùi vị thích ăn thịt ngon, nên tâm loạn động đắm nhiễm, nên tu không thể thanh tịnh chứng quả được. Do đó, Đức Phật mới chế giới cấm ăn thịt luôn, không cho ăn thịt nữa. Và lúc sau, giáo pháp được phổ biến, người tại gia hiểu đạo nên cúng Phật tăng đoàn bằng đồ chay, nên gọi là trai tăng. Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng, lúc ở khu rừng đó, toàn là sỏi đá càng cõi, nên không có thảo mộc nên Phật dùng thần lực biến hiện ra thịt chết hẳn, tức tam tịnh nhục, cho đệ tử ăn, chứ không phải là thịt thật. Phật lại nói, nếu người dù có tu đắc pháp thiền định mà còn ăn thịt chúng sanh, thì rốt cuộc cũng lạc vào quỷ đạo. Thượng phẩm thì làm quỷ dương, trung phẩm thì làm quỷ dạ xoa, hạ phẩm thì làm quỷ la sát. Kết luận cho nên người Phật tử chúng ta trên bước đường phải tu tập thuận theo lòng từ bi của Phật mới được. Còn như tu mà chưa thực hành theo lòng từ bi của Phật, dù có tu các phước lành và niệm Phật cũng chỉ là để kết duyên để được đắc độ đời sau này mà thôi. Cho nên muốn được giảng sanh cực lạc để chấm dứt đường sinh tử nội một đời này thì trước sau gì phải ăn chay trường mới được, càng sớm càng tốt và càng bảo đảm hơn. Người tu mà còn ăn thịt khi chết bị đọa vào quỷ đạo. Hồi hướng Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này cầu cho ba cõi bốn ơn Con cùng tất cả chúng sanh Khi mạng báo thân này sanh qua cõi cực lạc Nước Phật A Di Đà Sa môn thích thiện thuận Ăn chay Tiết mục một Ý nghĩa của sự ăn chay hai Những nghề chay 3. Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực 4. Mấy lời khuyên của cổ đức Kinh sách trích dẫn Kinh Lăng Già Kinh Ương Quật Ma Kinh Niết Bàn Kinh Tứ Thiên Dương Luận Trí Độ Kinh Địa Tạng Kinh Phạm dõng Kinh Đề Dị Tự Trì Ký An Sĩ Toàn Thơ Tuyên Luật Sư Cảm Ứng Ký đề yếu ở Việt Nam không những Phật giáo mà trong các tôn giáo khác cũng có nhiều người ăn chay. Riêng về đạo Phật, tuy phần đông đều dùng chay lạc, song ít ai hiểu xác đáng sự lý của việc này. Về phần sự có người ăn chay kỳ không trúng ngày tháng hoặc không kiên cử hành, hẹ, tỏi, kiệu, có kẻ lại gia vị vào các thứ như tôm khô, hào khô do đó nên công đức không được vẹn toàn về phần lý nhiều người không hiểu nguyên do chánh đáng của việc ăn chay hoặc lầm tin theo tà thuyết hay tưởng ăn chay nhiều là tu nhiều rồi sanh lòng ngã mạng. do chỗ phát tâm không chánh ấy nên kết cuộc sự thật hành cũng không bền ngoài ra có vị đem lòng ghi cho thuyết ăn chay là do tập tục của trung hoa đặt ra chứ không phải chính Phật nói. Bằng tớ là những gì ở các xứ thuộc Nam Tông Phật giáo vẫn ăn mặn mà cũng chứng thánh quả. Sở dĩ có mối nghi đó là vì họ chưa hiểu rõ nghĩa phương tiện của nhị thừa và nghĩa chân thật của đại thừa. Lại có người nghi rằng, có lẽ khi xưa Phật cũng ăn năn, vì khi đi khất thực, dân chúng cúng thức gì dùng thức ấy tại sao ta bắt buộc phải ăn chay? Xin đừng đem tâm chúng sanh mà trắc lượng việc ấy, vì chúng ta là phàm phu, không thể sánh với Phật là bậc đại giải thoát, có đầy đủ thần thông phương tiện trong khi quá độ hữu tình. Giả lại, trong các kinh liễu nghĩa, Đức Thế Tôn đã nêu rõ nguyên nhân hợp tình lý của sự không dùng quyết nhục, khuyên bảo đệ tử nên dùng chất thanh đạm thì ta cứ y theo lẽ phải và lời Phật dạy mà thực hành. Hơn nữa, theo kinh ương quật ma thì chẳng những chuyên đức thích ca mà tất cả chư Phật đều không dùng quyết nhục để giúp người học Phật trên phương diện tiến tu. Trong đây trình bày các sự lý, lời khuyên của Như Lai cùng khổ đức về việc ăn chay, giới sát, phóng sanh. Mong rằng các mục nơi bản chương có thể đem lại cho dịch giả những điều hữu ích. tiếp 1. Ý nghĩa của sự ăn chay Theo quan niệm phổ thông của hàng Phật tử Việt Nam, ăn chay là dùng những chất thanh đạm, không ăn cá thịt và các thứ hôi nồng thuộc về loại ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén, hương từ. Nếu dùng cá thịt và ngũ tân, người ta gọi là ăn mặn nhưng thật ra chữ chay nối trại từ nguyên âm trai và trai có nghĩa là trung hoặc thời thực trung hay thời thực là dùng bữa giữa ngày và giờ ngọ nếu ăn quá ngọ gọi là phi thời thực còn dùng chất thanh đạm nên gọi là tố thực nghĩa là ăn lạc mới xác đáng hơn tuy nhiên chữ trai dịch từ phản âm obavasatha lại có nghĩa là thanh tịnh và bởi an lạc cũng có tính cách làm cho thân tâm con người nhẹ nhàng thanh tịnh nên bên đại thừa giáo mới chuyển lần ý nghĩa tố thực ven đồng như trai thực vậy tiếng chay tuy không hoàn toàn xác đáng với nguyên thủy của nó nhưng cũng có một phần nào ý nghĩa nên bút giả xin dùng danh từ này với ý dùng chất thanh đạm cho hợp với quan niệm phổ thông của Phật tử Việt Nam. Phần đông Phật tử không hiểu sắc đáng ý nghĩa ăn chay. Nếu có hỏi duyên cho thì trả lời một cách đại khái, tôi ăn chay để tập lần cánh nết cho thêm bình tĩnh hiền lương. Lại có những lời đồn quyển bảo, ăn chay sẽ khỏi tai nạn bô nguyên tử hoặc ma dương sắp ra đời hay sắp tận thế, ai không ăn chay sẽ bị chết hết không được dưỡng hội long qua. Những truyền thuyết như trên đều không có căn bản, làm cho nhiều người cố tự ép ăn chay một cách gắn gượng. Kết cuộc, qua một thời gian rồi cũng thôi bỏ. Theo Phật giáo, ăn chay có những ý nghĩa như sau. Một, vì lòng thương xót chúng sanh. Đã là loại hữu tình, loài nào cũng biết đau đớn, buồn khổ và ham sống sợ chết. Trừ những duyên cớ riêng biệt, chính mình khi bị chất ngã hay đứt tay một chút còn cảm thấy đau đớn huống chi là cảnh đâm chém đập giết thiêu nướng xẻ thịt banh da như thế tại sao ta lại nở an nhiên vui vẻ ăn uống trên sự đau khổ vô hạn của chúng sanh chính mình khi sắp bị giết đã khóc thương sợ hãi hoặc người thân bị giết thì cũng xót xa oán hận đau buồn như thế tại sao ta lại nỡ làm cho chúng sanh khác sợ hãi đau thương lúc sắp bị giết bị chia ly cùng quyến thuộc đức phật là đấng đại từ bi nên người con phật thể theo lòng từ bi đó và ăn chay để tránh việc trực tiếp hoặc gián tiếp sát sanh đầy thê thảm ấy trong kinh lăng già đức thế tôn bảo đại huệ bồ tát những người ăn thịt đoạn hết hạt giống đại từ ta xem chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo đời đời làm cha mẹ anh em chồng vợ con cái lẫn nhau chúng sanh ăn thịt nhau toàn là ăn thịt lục thân quyến thuộc của mình thế mà loài hữu tình mơ màng không biết thường sanh lòng giết hại làm cho nghiệp khổ thêm lớn khiến nên mãi bị lưu chuyển trong đường sanh tử không được thoát đi kẻ không ăn thịt sẽ được vô lượng công đức tụ. Nếu tất cả mọi người không ăn thịt, thì không ai giết hại chúng sanh, do có người ăn thịt tìm hỏi để mua, nên mới có kẻ vì cầu tài lợi giết chúng sanh để bán. Cho nên, kẻ ăn thịt cùng người giết chúng sanh để bán thịt, cả hai đều có tội. Hai, vì tránh ác báo của nghiệp sát, bởi tham miếng ngon nên con người mới tạo nghiệp giết hại nhưng vì vô minh che lấp không rõ thấu lý nhân quả nên kẻ gây nghiệp sát đâu biết hành vi đó trở lại làm khổ chính mình theo lý nhân quả trong kinh người tạo sát nghiệp như nặng tất bị đọa vào tam đồ nhẹ thì phải chịu nhiều đau bệnh hoặc chết yểu cùng sự khổ nạn vì chiến tranh kinh niết bàn nói tội sát sanh có ba bậc thượng trung hạ nghiệp sát bậc hạ là giết từ loài kiến cho đến tất cả bàn sanh người tạo tội này phải bị đọa vào tam đồ chịu sự khổ vì bậc hạ tại sao thế bởi loài nhỏ dù là con kiến con mũi cũng có chút căn lành nếu giết nó thì phải chịu tội báo nghiệp sát bậc trung là giết từ phàm phu trong loài người cho đến bậc a na hàm người tạo tội này phải bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ bàn sanh chịu sự khổ về bậc trung nghiệp sát bậc thượng là giết từ cha mẹ cho đến bậc a la hán đức di phật người tạo tội này phải bị đọa vào đại địa ngục a tỳ chịu sự khổ về bậc thượng ba vì muốn chức tâm tham nhiễm nơi dị trần trong mười pháp giới nếu nói tóm tắt duy có hai nẻo phàm và thánh phàm vô tâm còn nhiễm ô phiền não chư thánh tâm hằng sáng sạch lặng trong bởi thế cho nên hàng phật tử muốn vượt phàm lên thánh thoát nỗi khổ luân hồi phải bỏ nhiễm về tịnh mà muốn được tịnh tâm phải ngăn ngừa đừng cho sáu căn nhiễm sáu trần người nào ăn chay mà cảm thấy khó khăn đó bởi do còn thích món ăn ngon, nghĩa là hiệp căn còn nhiễm dị trần. Vì thế, muốn dễ được tịnh tâm, người Phật tử nên tập lần từ ăn chay kỳ đến chay trường. Có kẻ hỏi, tại sao bên Phật giáo Nam Tông vẫn còn ăn mặn? Và nếu không thanh tịnh, tại sao những gì bên phái ấy lại chứng thánh quả? Xin đáp, Đức Phật vì tùy hoàn cảnh căn cơ trong khi đói giáo pháp nhị thừa, phương tiện tạm mở cho ăn vũ tịnh nhục, không thấy giết, không nghe giết, không nghi giết, thịt con thú tự chết, thịt loài thú khác ăn còn dư. Nhưng đến khi thuyết qua giáo nghĩa đại thừa, Ngài lại triệt để cấm dùng đồ huyết nhục, vì lẽ mất lòng từ bi bình đẳng và gây nhân dây trả luân hồi. Như trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn còn khuyên không nên dùng đồ bằng da, bởi còn thọ dụng một thân phận của chúng sanh, tức là còn mắc nợ nó, huống chi là thường ăn thịt. Trong Kinh Ương Quật Ma, Ngài Chân Thù Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, phải chăng nhân vì Như Lai Tạng, nên chư Phật không ăn thịt? Đức Phật bảo, này Chân Thù, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay sống chết luân hồi từng cùng làm lục thân quyến thuộc, thay đổi vô thường cũng như trò hát. Thân mình và thân loài khác đồng là chất huyết nhục, vì thế nên chư Phật không ăn thịt. Lại nữa, chúng sanh giới tức là ngã giới, thịt loài khác chính là thịt của mình, nên chư Như Lai không ăn thịt. Này chân thù, như con bò tử chết người chủ dùng da nó làm giày dép đem bố thí kẻ giữ giới như bậc giữ giới không thọ tức là pháp tỷ khương nếu thọ trì tuy không phải phá giới song thiếu tâm từ bi cho nên không thọ dụng thân phận của hữu tình tức là lần lượt lìa nhân duyên sắc sanh vậy đời đường bên trung hoa đạo tuyên luật sư chữ giới kinh nghiêm nên chư thiên thường hiện thân ủng hộ. Cứ theo bộ tuyên luật sư cảm ứng ký, tứ thiên dương, thơ giới tuyên sư rằng, thuở đức Như Lai còn ở đời, một hôm ngày phóng ánh sáng lớn bảo các thiên, long, quỷ, thần. Sau thời chánh pháp diệt tận, có nhiều vị tỷ khư chấp theo giáo tích tiểu thừa của ta, không hiểu ý nghĩa tùy ni, bảo rằng ta cho các sa môn ăn thịt vì thế trong tăng già lam hiện ra cảnh tượng sắc xanh cũng như lò thịt lại có các vị tỷ phu mặc đồ tơ lụa gần gũi nơi quán rượu dâm xá không học ba tạng chẳng giữ cấm giới làm cho đạo pháp ta suy chi thật đáng thương xót nên biết từ vô lượng kiếp đến nay ta tu bồ tát hạnh đã xả bỏ đầu mắt tủy, não. Vì tâm từ bi không tiếc thân mạng để bố thí cho loài hữu tình, có lẽ nào lại bảo đệ tử mình ăn thịt chúng sanh? Ta biết bàn rồi, các tỷ khưu thay thế ta làm thầy trời người dẫn dạy hữu tình, khiến cho đắc đạo quả. Có lẽ nào bậc thiên nhân sư mà lại ăn thịt chúng sanh ư? Khi ta mới thành đạo, tuy trong luật có mở ra cho ăn năm thứ tịnh dục, nhưng đó không phải thật là thịt của bốn loài, mà là thịt do sức thiền định bất tư nghị của ta biến hóa ra. Trong các kinh Niết Bàn, Lăng Già, ta không cho người trì giới ăn thịt. Nếu có tỷ khưu nào bảo rằng, trong tỳ ni giáo, Phật cho ăn cá thịt, cho mặc áo tơ lụa, đó là lời ma thuyết, là phỉ bán ta Lời Phật đã dạy như thế, nếu ăn thịt cá mà không trước nhiễm cũng có thể chứng quả thánh như các vị bên Nam Tông đã tu chứng. Nhưng nếu so hai phương diện ăn chay và mặn, thì ăn chay dễ đoạn nhiễm tâm hơn. Đến như về nghĩa từ bi bình đẳng, bên ăn chay lại hoàn toàn hợp lý. Thế nên biết giáo nghĩa nhị thừa chỉ là phương tiện tạm thời giáo nghĩa đại thừa mới là chân thật cứu cánh. Vậy người tu nên hướng theo lẽ phải và xét lại năng lực của mình. Đừng quá cầu cao tự cho là bậc diêm dung tự tại, giỏi nói câu tuổi dục xuyên trường quá, bất đại bồ đề đạo, tức chất trường thịt ăn vào cũng ra ngoài, không ngại chi đến sự giải thoát cả mà lầm. Bốn vì để cho thân tâm nhẹ nhàng, dễ thực hành trên đường tu. Ăn chay nếu đúng cách thì hợp với vệ sinh, và khiến cho thân tâm thanh tịnh nhẹ nhàng thuận tiện trên đường tu tập. So lại thì khi dùng mặn, ta cảm thấy trong người nặng nề, mệt nhọc, chất ăn khó tiêu hơn. Các nhà bác học hữu danh Đông Tây đã công nhận lẽ đó. Như ông Sinet, một triết gia đã nói, mỗi bữa ăn người ta dùng thịt là tự đầu độc thành thử con người tự sát ngấm ngầm mà không hay do đó loài người bị nhiều bệnh mà chết sớm những y khoa bác sĩ trí danh như các ông Sotico, Varia, Kiplami cũng bảo trong các thứ thịt có nhiều chất độc rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Và bà White nhà nữ bắt học, sau một cuộc thí nghiệm đã tuyên bố các thứ hột, trái cây, đậu và rau cải là những thức ăn mà thiên nhiên đã dành để nuôi chúng ta. Các thức ấy chỉ cần nấu nướng một cách đơn giản thì ăn vào hợp vệ sinh và rất bổ. Nó làm cho con người thân thể tráng kiện, tinh thần sáng suốt và tránh được biết bao nhiêu là bệnh tật chất máu thịt vốn là quế trượt. Hơn nữa, loài thú khi bị giết sanh lòng uất hận, độc khí lưu trữ vào tế bào, hoặc gặp nhầm những con vật mang bệnh như bệnh lao, bệnh sáng, vân vân. Nếu người ăn vào làm sao khỏi sanh đau yếu? Có vị hỏi, nếu ăn chay cũng đủ sanh tố, tại sao tôi thường thấy người ăn chay thường phần nhiều đều có vẻ xanh và gầy xin đáp đó là do nhiều nguyên nhân khác biệt không phải lỗi ở sự ăn chay chẳng hạn như vấn đề tâm lý hoặc không biết cách thức dùng chay về tâm lý như có người ăn chay với tính cách gắn gượng mãi thèm những đồ mặn lầm nghĩ rằng ăn chay thiếu sức khỏe thường đem lòng lo lắng e ngại hoặc có người tu mà chưa diệt được niệm tưởng mơ sắc dục hoặc làm việc suy nghĩ quá nhiều những tâm trạng ấy có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe bằng chứng như ta thường thấy người nào trải qua một đêm lo nghĩ sáng ra gương mặt họ hiện rõ vẻ tiều tụy bơ phờ về việc không biết cách dùng chay như những người vì lỡ phát nguyện nên ăn chay một cách bắt buộc lấy có chỉ dùng tương chao ít lát dưa hoặc muối xả ớt cho qua bữa hơn nữa nhiều người quan niệm tu là phải khổ hạnh nên không mấy chú ý đến việc ăn uống hoặc kho đầu củ cải vỏ dưa chiên sơ mít hay làm những thức ăn giống đồ mặn rất công phu song thật sự không có bao nhiêu chất bổ ngoài ra tập tục của các chùa Việt Nam thiên về sự tụng niệm cúng lễ, thường thi liền cả đêm ngày. Sự sanh hoạt của Phật giáo Việt Nam lại nghèo, chư tăng ni thiếu phương tiện học tập, phải dùng sức quá nhiều, nên vị nào khi học thành tài, hầu hết đều suy gầy, đau yếu. Đó là đại được những nguyên do khiến cho người tu thường kém sức khỏe chẳng phải lỗi ở nơi không ăn cá thịt. Nếu ăn chay mà hợp cách, với lòng hiểu đạo quan hỷ và đường lối tu không thái quá bất cập, thì đã ít bệnh tật, lại thêm có lợi ích cho thân tâm. Tóm lại, ý nghĩa của ăn chay là vì lòng từ bi, vì tránh ác báo, vì lìa trần nhiễm, vì thuận ích cho đường tu nếu lập cơ bản nơi bốn điểm này mà dùng chay, thì sự thật hành sẽ bền và tăng thêm phước huệ. Như trái với cơ bản đó, tất việc làm chỉ có tính cách thời gian, khó bền bỉ, kết cục không được lợi ích gì thiết thật trên đường tu. Tiết hai Những ngày chay Ăn chay có hai phương diện, chay kỳ và chay trường. Ăn chay trường hay trường trai là hành giả tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm không thọ dùng đồ huyết nhục ăn chay kỳ thì có những thuyết nhị trai tứ trai lục trai thập trai nhất ngoạt trai tam ngoạt trai nhị trai là ăn chay mỗi tháng hai lần vào ngày mùng một và rằm tứ trai là ăn bốn lần chay trong tháng vào ngày mùng 1, mùng 8, rằm 23 hoặc 30, mùng 1, 14, rằm. Nhất ngoặt trai là ăn chay luôn trong một tháng, vào tháng Giêng, tháng 7 hay tháng 10. Cách thức ăn chay như trên thật ra không có điểm cứ, chẳng qua là bước tập lần để đi đến trường trai mà thôi bởi ăn chay dù rằng hữu ích và hợp lý, nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh và căn cơ. Không phải người Phật tử nào cũng có thể bỏ ăn mặn liền trong một lúc được. Vì muốn đạt mục đích trường trai, có người không y theo lệ trên, mỗi tháng tập ăn chay từ năm, mười, mười lăm ngày, lần lần cho đến trọn tháng. Lục trai là ăn chay trong các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30, tháng thiếu 28, 29. Theo kinh Tứ Thiên Dương thì vào những ngày đó Tứ Thiên Dương xem xét việc lành dữ của nhân gian và các ác quỷ cũng trình đập chờ người làm ác để gia hại. Nên trong mấy ngày ấy, mọi người cần phải gìn giữ ba nghiệp không nên làm ác. Thêm vào đấy nếu kẻ nào biết trì trai giữ giới tụng kinh tu phước sẽ được tránh khỏi nạn tai tăng phần phước huệ luận trí độ nói tại sao trong sáu ngày trai cần phải thọ tám giới và tu phước bởi vào các ngày ấy ác quỷ rình theo người muốn gia hại gây những việc tật bệnh hung suy vì thế nên thở kiếp sơ trong mấy ngày đó, Thánh nhân dạy người trì trai tu phước làm lành. Nhưng cách trì trai khi xưa chỉ lấy trọn ngày không ăn gọi là trai. Đến khi Phật ra đời, chế lại cho thọ bác quan trai giới trong một ngày đêm và lấy quá ngọ không ăn làm trai. Đức Thế Tôn đã bảo, nên như chư Phật thọ trì tám giới và không ăn quá ngọ trong một ngày đêm công đức ấy sẽ đưa người bao đến niết bàn thập trai là ăn chay mười ngày trong mỗi tháng kinh địa tạng phẩm như lai tán tháng nói này phổ quản trong các ngày mùng một mùng tám mười bốn mười lăm mười tám hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi tám hai mươi chín ba mươi tháng thiếu hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín của mỗi tháng các tội được kết tập để định phần kinh trọng. Nếu chúng sanh đời sau, vào mười ngày trai, đối trước tượng Phật, Bồ Tát, Hiền, Thánh tụng kinh này một biến, thì mỗi phương Đông, Tây, Nam, Bắc trong vòng một trăm do tuần, không các tai nạn. Tam hoạt trai là ăn chay trong tháng Giêng, tháng năm, tháng chín Thuyết này phát xuất trong các phạm điển như Kinh Phạm Võng, Kinh Đề Dị, Bộ Hành Sự Sao Tư Trì Ký. Kinh Phạm Võng nói, trong sáu ngày trai và ba tháng trừ trai, nếu sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới, phạm tội kinh cấu, đối với người thọ giới Bồ Tát. Kinh Đề Dị bảo, vào ngày mùng một tháng Giêng, mùng một tháng năm mùng một tháng chín chư thiên đế thích thái tử sứ giả nhật nguyệt quỷ thần diêm la ở địa ngục trăm dạng chư thần an bố khắp nơi vì trừ tội danh định phước lộc mọi người cần trì trai trong ba tháng ấy trong tư trì ký cũng có nói trong tháng giêng tháng năm tháng chín nghiệp cảnh ở cõi u minh theo dòng xoay chiếu đến châu nam thiện bộ người đời có bao nhiêu việc thiện ác, thấy điều hiện bóng rõ trong gương. Lại trong mấy tháng đó, tứ thiên dương tuần thú đến Nam Châu, cũng là lúc ác quỷ đắc thế. Vì vậy nên phải tùy trai tu phước. Theo như trên, thì thuyết lục trai, thập trai và tam hoạt trai đều có điểm cứ. Nhưng để cho đúng với nghĩa trai thì trong các ngày tháng ấy chẳng những ăn lạc mà còn phải không ăn quá ngọ mới phù hợp lời Phật dạy và có lẽ được nhiều công đức hơn. Lại theo kinh Phạm Võng, Đức Phật bảo không nên dùng ngũ tân gia vị vào thức ăn, vì những thứ ấy làm cho thân thể hôi và dễ sanh các phiền não như ái dục, sân hận. Như thế thì muốn cho sự tu phước thêm phần toàn diện vào ngày lục trai hay thập trai, người Phật tử nên thọ trì bát quan trai giới, song phải ăn lạc và không dùng ngũ vị tân. Thọ trì bát quan trai giới là giữ tám giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không trang điểm, không tự hành và cố ý xem nghe ca múa âm nhạc, không ngồi nằm chỗ cao rộng sang đẹp và giữ một phép trai là không ăn quá ngọ. Tám điều trước duy thuộc về giới, vì có công năng đóng ngăn cửa ác nên gọi là bát quan. Một điều sau gồm nghĩa trai và giới mà trai là phần chánh nên mới thêm chữ trai sau hai chữ bát quan. Như thế, tổng hợp lại chín điều gọi là bát quan trai giới. Và đây là nghĩa giải thích của trí độ luận về việc trong những ngày tháng lục trai tam hoạt trai ác quỷ đắc thế có thuyết nói vào thời gian ấy các ngoại giáo bên ấn độ thường theo thông lệ giết sanh vật cúng tế thần linh hoặc cắt lấy báo thịt nơi thân để làm phép hộ ma và bởi duyên cớ đó những ác quỷ cũng y theo lệ mà đi tìm ăn đồ huyết nhục do sự kiện này vào các ngày trên Đức Phật khuyên đồ chúng nên giữ trai giới không được sát sanh để phản ảnh phong thái từ bi của thánh đạo. Nếu quả như thế thì sự ăn lạc vào các ngày trai lại càng hợp lý hơn. Ăn chay đã dân giữ theo lời Phật dạy, có lợi ích hợp tình lý như trên thì tất cả Phật tử đều nên tùy hoàn cảnh, khả năng tập lần để tiến bước lên đường phước huệ Điều cần yếu là khi ăn phải từ nơi cơ bản thiết thật của nó, không nên vì mê tín phi lý, vì háo danh muốn được tiếng khen mà ăn, hoặc sanh lòng kiêu mạn trở lại khinh người ăn mặn. Lại ăn chay phải hợp vệ sinh, biết chọn lựa thay đổi thức ăn, không nên ép sát cố ăn một cách quá tham khổ, cũng không nên nấu chay giả thành đồ mặn mà làm trò cười cho thế gian. Tiết ba Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực Ngày nay, tai nạn binh lửa lan tràn khắp thế giới Đó là do nghiệp sát của chúng sanh chiêu cảm Vì thế nên cổ đức đã bảo Tất cả chúng sanh không nghiệp sát Lo gì thế giới động đau binh Vậy muốn cho tai nạn chiến tranh tiêu giảm Không gì hơn dứt từ cái nhân của nó nghĩa là mọi người đều nên ăn chay giới sát phóng sanh. Nhưng về việc này, phận sự thì dễ nhận biết, phần lý ít người suốt thông. Bởi thế, nhiều kẻ khi ăn chay giới sát phóng sanh, không thể phát tâm chí thành thương xót, nên công đức cũng vì đó mà trở thành kém ích. Vậy khi làm các điều thiện trên, hành giả phải nhận hiểu phần lý của nó như bốn điểm ở đoạn trước đã nói. Ngoài ra, lại cần phải hiểu rằng tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì bị nghiệp hoặc che lấp tánh diệu minh nên chìm đắm vào hàng dị loại, chỉ biết tìm cầu món ăn, tránh sợ cái chết mà thôi. Nếu những chúng sanh ấy này kia nghiệp chướng tiêu giảm, được nghe chánh pháp, đều có thể tiến tu và được thành quả Phật lại nên nghĩ ta cùng tất cả chúng sanh từ chu thủy đến nay ở trong nẻo luân hồi vì vô minh che lấp nên đổi thay sát sanh lẫn nhau trong nhiều kiếp các loài kia thường làm cha mẹ anh chị em chồng vợ con cái của ta và ta cũng đã từng làm cha mẹ anh chị em chồng vợ con cái của các loài ấy chúng sanh kia do sức nghiệp ác hoặc ở cõi người hoặc ở trong hàng dị loại thường bị ta giết hại ta cũng do sức nghiệp ác hoặc ở cõi người hoặc ở trong hàng dị loại thường bị nó giết hại cảnh tương sanh tương sát như thế đã diễn ra từ vô lượng kiếp chẳng biết chừng nào dứt phàm phu vì mê nên không hiểu nhưng Như Lai thì thấu suốt rõ ràng. Việc ấy nếu không nghĩ đến thì thôi, người biết nghĩ suy tất không xiết thẹn thuồng bi mẫn. Nay ta do túc phước được làm người, nên giải trừ quan kết, ăn chay giới sát phóng sanh. Lại vì cứu độ mình và muôn loài, niệm Phật hồi hướng cầu sanh cực lạc. Xin dẫn một đoạn trong kinh Lăng Già về dân nghiêm đoạn trừ nhục thực mà Đức Thế Tôn đã dạy, để cho hàng Phật tử thêm sự suy gẫm trên bước đường ăn chay tu thiện. Có vô lượng nhân duyên mà hàng Bồ Tát phải sanh lòng thương xót, không nên ăn tất cả các thứ thịt. Ta nay, vì ông nói ra đây một phần ít. Này đại huệ, tất cả loài hữu tình, từ chương thị đến nay ở trong dòng sống chết luân hồi vô tận không có chúng sanh nào chẳng từng làm cha mẹ anh em con cái quyến thuộc cho đến chủ tớ bạn bè thân thích lẫn nhau vậy đối với chúng sanh đã vì nghiệp lực phải chịu đọa làm thân thủy tộc cầm thú nỡ nào bắt nó mà ăn thịt bậc bồ tát ma ha tát phải quán sát xem tất cả loài hữu tình đồng chiếc thân mình nên nghĩ các thứ thực kia từ những sanh mạng biết vui khổ thương đau mà có, đâu nở an nhiên mà ăn. Này đại huệ, các bọn la sát nghe ta nói điều này, còn nên dứt từ sự ăn thịt, huống nữa là người ưa chui theo đạo Pháp. Trong mỗi đời, Bồ Tát quán thấy chúng sanh đều là quyến thuộc, thường nghĩ xem đồng như con nên không ăn tất cả các thứ thịt. Những người bán các thứ thịt trâu bò, chó ngựa, heo dê nơi chợ phố hàng quán, vì tâm tham lợi nên tạo nghiệp giết hại, thịt là sở, do của tâm hạnh tạp quế như thế, làm sao Bồ Tát nên thọ dụng? Này đại huệ, tất cả các thứ thịt đều là chất tinh huyết ô quế, người cầu thanh tịnh làm sao nên ăn kẻ ăn thịt chúng sanh thấy đều sợ hãi người tu từ tâm làm sao nên ăn khi gặp bọn thợ săn cùng kẻ hạ tiện làm nghề bắn giết bẫy lưới tàn hại sanh linh loài chó trông thấy kinh hãi sủa gian tất cả cầm thú thấy đều dớn giáp trốn chạy sở dĩ như thế bởi các chúng sanh ấy đều nghĩ rằng những người này lộ vẻ hung ác dường như quỷ la sát nếu ta đến đó tất bị bắt giết vậy phải nên xa lánh là hơn cũng như thế người ăn thịt thường bị chúng sanh ghét sợ xa lánh vì lẽ đó bậc bồ tát tu hạnh từ bi không nên ăn thịt này đại huệ kẻ ưa ăn thịt thân thể hôi nhơ tiếng dữ đồn xa người lành bậc hiền thánh không thích gần gũi vì thế bồ tát không nên ăn thịt quyết nhục là chất chúng tiên từ bỏ các thánh chẳng ưa bởi thế bồ tát không nên thọ dụng bồ tát vì tâm từ mẫn vì gìn giữ lòng tin của chúng sanh khiến cho phật pháp không bị chê bai nên không ăn thịt nếu đệ tử của ta ưa ăn thịt sẽ bị người tục đem lòng kinh bán nói rằng tại sao hàng sa môn tu nghiệp thanh tịnh lại không bằng hạnh trong sạch của thiên tiên mà như ác thú mang đầy bụng thịt cá đi dạo thế gian làm cho chúng sanh thể đều ghét sợ và như thế là kẻ ấy đã phá hạnh thanh tịnh mất đạo sa môn thiếu tư cách để điều phục người cho nên bồ tát vì lòng từ mẫn muốn nhiếp hộ mọi người khiến cho không sanh tâm niệm ấy chẳng thọ dụng đồ huyết nhục này đại huệ, như khi thiêu người chết cùng thiêu thịt của loài vật, cả hai mùi khí vị không tinh sạch đồng như nhau. Tại sao trong ấy thịt người không ăn lại ăn thịt loài vật? Vì thế, người ưa hạnh thanh tịnh không nên ăn thịt. Các hàng thiện nam thiện nữ tu hành khổ nhọc chúng a lan nhã hoặc trụ nơi từ tâm hoặc trì chú thuật hoặc cầu giải thoát hoặc hướng về Đại Thừa. Nhưng vì bởi còn ăn thịt nên bị nhiều sự chướng ngại, công hạnh không được thành tựu. Cho nên Bồ Tát nếu muốn được lợi mình và lợi ích cho chúng sanh, quyết không nên ăn thịt. Này đại huệ, kẻ ưa ăn thịt khi thấy hình dáng loài vật đã sanh tâm thèm mùa dị. Bậc Bồ Tát phải hư nghĩ chúng sanh cũng như mình, tại sao vừa thấy hình đã muốn ăn thịt bởi thế, Bồ Tát phải dứt trừ nhục thực. Người ăn thịt thì đôi miệng thường hôi, nên chư thiên lánh xa. hàng bị dọa xa ác quỷ đoạt mất tinh khí. Kẻ ấy giấc ngủ không yên, khi tỉnh dậy lo lắng, tâm nhiều sợ hãi. Do tham ăn không biết vừa đủ, nên thêm nhiều tật bệnh, dễ sanh dễ độc. Bị các loài tế trùng cắn đúc, mà cũng vẫn không biết chán nhàn này đại huệ, ta thường bảo, ăn thịt chúng sanh chẳng khác chi ăn thịt con mình. Vậy đâu phải thật Như Lai hứa cho đệ tử ăn thịt. Thịt chẳng phải thơm ngon, thịt không tinh sạch, ăn thịt sanh nhiều tội ác, làm hư các công đức, bị chư tiên thánh trời bỏ. Làm sao Như Lai lại hứa cho đệ tử ăn thịt? Bởi thế, kẻ nào nói Như Lai chấp nhận cho đệ tử ăn thịt, tức là phỉ bán ta, này đại huệ, nên biết thức ăn thanh tịnh là những thứ như lúa, nếp, đậu, bắp, đường, tu du, dân dân Các thứ ấy chư Phật đời quá khứ đã hứa cho, ta nay cũng khuyên bảo như vậy. Tiếp 4. Mấy lời khuyên của cổ đức Như trên, Đức Phật đã nói có nhiều nhân viên không nên ăn thịt chúng sanh, và bảo hàng đệ tử nên dùng những chất thanh đạm từ xưa đến nay về việc này chư cổ đức khuyên dạy cũng đã nhiều nơi đây xin tạm dịch lời văn phóng sanh của liên trì đại sư để cho người học phật thêm rõ điều nhân quả trong việc ăn chay giới sát văn rằng mãn nghe thế gian rất quý trọng không chi hơn thân bạn thiên hạ cực đau thảm chẳng gì bằng sát sanh cho nên gặp bắt liền trốn chạy loài trận kẹp không biết thương thân sắc mưa đã dời đi lũ kiến bò vẫn ham cuộc sống thế sao lưới nơi giật bẫy trên non nhiều phương đuổi bắt lại nữa công thì câu thẳng thì bắn trăm kế săn tìm khiến nên phách lạc hồn bay xuôi nổi mẹ lìa con mất hoặc giam nơi lòng chậu như bỏ chúng ngục tù hoặc chặt bằng thất dao khác nào bị hình đục nay thương con dạy liếm vết thương mà ruột đứt từng phân dượng sợ bầy kia trong cung uống mà đôi hàng trỏ lệ cậy ta mạnh mãi hiếp kia ngu yếu lý có hợp chăng thịt nó ăn để mình tự bổ thân lòng sao dội đỡ bởi thế đất trời thương cảm cho nên hiền thánh hành dân mở lưới ân rộng thuở thành thang nuôi cá đức lập từ tử sản lưu thủy đã lên thánh triết tưới nước xuân nhuận cảnh khô cao thích ca rõ thật từ bi các thịt quý cứu cơn nguy nạn thiên thai trí giả đào ao phước để phóng sanh đại thọ tiên nhân hộ chim lành nơi định thể khả lân trùng mà đắc độ thọ thiền sư gương ưu ái hải còn cứ long tử được truyền phương tôn chân nhân giấu từ bi chữa mất một phen giới kiến sai di cải mạng dấn thành thọ cao thơ sanh đổi danh hèn lên thượng bản di phúc mua rùa mau bảo nơi cảnh nguy mà thoát nạn khổng chu từ tước mọn đến phong hầu quốc sư thả cá ở nguyên thôn thọ tăng một tỷ tùy hầu cứu rắn nơi tề giả châu trả nghìn vàng cứu trạnh lớn trốn nhà trù ả tỳ tử khỏi cơn dịch bệnh vớt lằn xanh nơi hữu rượu gã tủ sinh được miễn gia hình đối chật mạng chúng nhà đồ trương đề hình hồn siêu thiên giới cuộc sanh linh nơi thuyền lưới lý cảnh danh giải độc đơn xa tôn lượng tự cứu nguy loài long cánh khi thọ chuông chim đắp mã mồ phan quyền đường lĩnh cấm lưới sông hồ lúc nguyên chất cá rền khóc cảm tính lão bãi sanh tế kẻ ngu dân điềm bay tam vũ tào khê mở lưới săn người nạp tử đạo cấp thần châu chim sẻ biết ngậm dành mà báo ân loài chồn hay đến giếng để truyền thuật cho đến thân tàn được sống rớt đeo chết trắng để nghe kinh cảnh nạn cầu sanh lương hiện áo vàng mà báo mộng thế nên tra ơn có trả chuyện xưa há phải vô bằng rõ ràng mắt thấy tay nghe, việc trước còn ghi sử sách. Khắp nguyên khi thấy vật loại, phát lòng từ bi, bỏ tiền của không bền, làm việc lành có ích. Nếu ra ơn cho nhiều mạng, thì chứa lớn ăn công hoặc làm phước cứu một con cũng vẫn là việc tốt. Như thế, ngày thêm tháng góp, hạnh cả đức to, chừng ấy lành khắp nhân hoàng danh thông thiên phủ rửa tiêu quan chướng thủy trưng đã dẹp đời đây bồi đắp thiện căn phước báo còn tươi kiếp khác nếu lại giúp xưng hiệu phật thêm tụng văn kinh để vì hồi hướng tây phương khiến chúng xa lìa ác đạo thì chỗ dùng tâm càng lớn trồng đức càng sâu đạo nghiệp nhờ đó mà mau thành liên đài sẽ sanh lên phẩm thượng vậy